Xin chào các bạn, hiện tại là Vinh đang đứng ngay tại dự án Nhân Hội New City, một trong những dự án nằm tại bán đảo Phương Mai, ờ, khu kinh tế Nhân Hội. Đây cũng là một dự án khu đô thị mang phong cách uh, Nhật uh, mang phong cách Nhật và phong, phong cách Singapore, phong cách Hàn Quốc thì nó được chia làm là uh, ba phân khu là phân khu 2, phân khu 4 và phân khu 9 thì từng phân khu sẽ mang từng phong cách khác nhau à, thì ví dụ như phân khu 2 sẽ là phong cách mang phong cách Singapore à, giáo dục quốc tế và à, chăm sóc sức khỏe mang phong cách quốc tế và phân khu số 4 sẽ là hướng của à, Nhật Bản ở đây sẽ triển khai là một khu đô thị mang phong cách Nhật và phân khu số 9 à, sẽ là mang phong cách hướng từ Hàn Quốc à, ờ, từng phân khu sẽ có những cái phong cách khác nhau thì ờ, hiện tại là dự án nhân hội New City này cũng là một trong những dự án đất nền biển có sổ hồng sữa lâu dài à, giá trị ngay tại khu kinh tế nhân hội thì à, ngày hôm nay Vinh xin mời quý anh chị và các bạn hãy vào bên trong dự án để tham quan nhé Hiện tại thì Vinh đang đứng ngay tại trục đường DM2, một trong những trục đường ngay tại phân khu số 2. Thì trục đường này sẽ kết nối với trục đường à, K, à, trục đường K2 đúng không các bạn? Thì đây là trục đường K2. Thì đây là trong một trong những cái trục đường mà chính à, chạy ra ở biển và view và biển và view và dự án thiên đường xanh resort thiên đường xanh và phía đằng sau của Vinh là dự án khu căn hộ Nhật Takashi Onsuit à, thì à, hiện tại là cái quan cảnh ở đây rất là đẹp và cái vị trí mình đứng cũng cực kỳ lấy đất địa ngay tại phần khu số 2 à, thì quý anh chị và các bạn nào mà sở hữu một lô đất nền biển mà ngay tại vị trí Vinh đang đứng thì à, sẽ là thu hút được một cái lượng à, à, kinh doanh rất là tốt trong tương lai à, những cái lô đất ở vị trí này có thể là xây dựng là khách sạn hoặc là nhà hàng hải sản cũng rất là tuyệt vời và quý vị và các bạn hãy quan sát cái vị trí Vinh đang đứng nhé mặt ờ, đường ờ, ờ, đây chỉ chạy xuống là cái view mặt biển là dự án thiên đường xanh và một bên là dự án khu đô thị Nhật thì trong tương lai quý anh chị có hình dung à, quý anh chị có một cái căn nhà ngay tại đây thì quý anh chị sẽ thấy như thế nào khi mà khách hàng hả về với dự án nhân hội New City này du lịch ở tại đây thì khách hàng sẽ du lịch Sugat sẽ đi cái trục đường chính này chạy xuống biển uh, về khu resort Thiên Đường Xanh và bên cạnh là cái dự án ờ, Takashi này thì cái trục đường này là một cái trục đường giao thương rất là sầm uất và là cái trục đường mà liên kết ờ, toàn khu phân khu số 2 uh, khi mà quý anh chị xây dựng một những cái lô uh, mặt tiền như thế này lên thì năm view ra 5 tầng thì quý anh chị sẽ view ra một mặt tiền sẽ là mặt tiền 27m, một mặt tiền sẽ là 18m. Nó vừa view ra cánh đồng quạt gió Điện Phương Mai, chùa Linh Phong Thiên Tự và view ra mặt biển của nhân hội New City. Đây là một trong những ờ, vị trí đất địa thì mời quý chị hãy quan sát khi mà quý anh chị sở hữu được một lô đất nền ngay tại vị trí này thì quý anh chị nghĩ như thế nào về cái bất động sản của quý anh chị có phải là những cái bất động sản đó sẽ trong tương lai sẽ là mang tính thanh khoản rất là tốt và sẽ ít ờ, bốn uh, ít năm lần trong tương lai Vinh ví dụ như một mảnh đất mà 200 mét ở đây à, Vinh ví dụ là trên là 7 tỷ đi thì à, trong tương lai cái những cái mảnh đất quý anh chị sở hữu của nó nó sẽ là không phải là là số con số là là à, một con số nữa nó sẽ là hai hoặc là ba con số trong tương lai vì những cái mảnh đất này hiện tại thì rất là có thể là rất là dễ sở hữu nhưng trong tương lai rất khó để mà sở hữu những cái lô đất mà có pháp lý sở hữu sổ hồng sự lâu dài mà vị trí đất địa như thế này à, thì Vinh cũng chia sẻ ví dụ như quý anh chị đầu tư ở đây thì về ờ, cái uh, mua cái căn hộ cái cái cái cái mảnh đất ở đây cũng rất là đơn giản à, không phải là đầu tư một cái số vốn quá lớn để quý anh chị đầu tư mà quý anh chị cần thì đầu tư là 25% số vốn ban đầu thì quý anh chị đã sở hữu một lô đất nền ngay tại vị trí đất địa và rất đẹp ngay tại đây và số tiền còn lại thì chủ chủ đầu tư và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay là 75% là miễn lãi, miễn gốc và miễn phí trả nợ trước hạn là 24 tháng, tức là trong vòng 24 tháng đó quý anh chị sẽ không đóng một khoản tiền nào cả. Quý anh chị cần đầu tư là 25% trong giai đoạn đầu thôi. Thì 24 à, tháng đó là quý anh chị không cần đầu tư thì quý anh chị đã sở hữu được một cái cơ hội mà có thể tăng giá trị bất động sản của quý anh chị gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần trong tương lai mà cái vị trí đất địa như thế này thì mời quý anh chị các bạn hãy quan sát một lần nữa cái cái vị trí và khung cảnh ngay tại đây À, từ vị trí này thì à, quý anh chị và các bạn hãy quan sát là chúng ta sẽ view ra tầm biển rất là đẹp à, và khoảng cách của nó rất là phù hợp à, để quý anh chị có thể đầu tư à, có thể view ra công viên view ra biển đó là một cái giá trị mà cái bất động sản của nhân hội New City mang lại cho quý anh chị cơ hội đầu tư x2 x3 x4 x5 lần trong thời gian sắp tới à, quý chị hãy nhớ cái vị trí đất địa này nhé Vinh sẽ à, quý chị nào quan tâm đến cái vị trí này Vinh sẽ tư vấn và hỗ trợ quý chị à, quý chị hãy liên hệ đến Vinh để Vinh hỗ trợ sớm nhất à, vì à, số lượng của những cái vị trí này nó rất là hiếm hoi à, và giá trị cho nên là cũng có rất nhiều khách hàng quan tâm thì à, quý anh chị hãy liên hệ sớm để Vinh có thể tư vấn và hỗ trợ quý anh chị sở hữu và đầu tư cái lô đất nền ngay tại những vị trí đất địa như thế này nha